sẽ tắt nắng mai lại trở về người yêu ơi xin anh hãy cười vòng tay sầu trong đáy mắt tiếng thơ dài nao nề hạt mưa rơi trên sao thì đêm sẽ tắt nắng mai lại chờ nhau một nụ cười đây

thì đêm sẽ tắt nắng mai lại trở về người yêu ơi xin anh hãy cười còn đây sầu trong đáy mắt tiếng thơ dài nao nề hạt mưa rơi trên những chiếc phút 节奏。 sao thì đêm sẽ tắt nắng mai lại trở về một nụ